10 động tác qua người cực kỳ dễ mà ai cũng làm được Nếu anh em làm những động tác càng rườm rà, càng phức tạp Thì cái tỷ lệ làm thành công của anh em sẽ rất là thấp Còn những động tác dễ thì lại rất là hiệu quả cho anh em Rồi không dài dòng nữa Mình sẽ một dạng động tác giả mà Messi thường hay làm Nhất là đấy, đổ trụ bên này, cạnh trụ xuống Dồn trung tâm về một hướng Thì cầu thủ đối phương sẽ bị hút về phía bên này Ok và đồng thời mình đá má ngoài ngược hướng ngược ngoài ok dễ không dễ không làm lại thử nha hey hey đó còn ví dụ như chân ngược lại đó dễ không thì nó có hai chuyển động thôi thứ nhất là độ trọng tâm về một hướng cầu thủ chân hút về bên đây rồi mình đá hướng ngược lại phần mắt ngoài hoặc thậm chí mình có thể đá mắt trong ok động tác thứ hai là the face shot hay gọi là động tác giả sút dễ không anh em thì động tác này nó có hai chuyển động ha chuyển động nhất là mình giả suốt hậu vệ sẽ lao ra chắn cái hướng mình suốt hoặc chắn hướng mình truyền ha nhưng mà đồng thời khi mà hậu vệ họ nghiêng về hướng đó mình sẽ gặp hướng còn lại ok xem nhé đây yeah. ok thấy dễ không anh em đó là động tác the face shot chỉ là đẩy bóng một hướng giả suốt và đồng thời gặp hướng còn lại ok động tác thứ ba là động tác stop and run đó động tác stop and run là đang dành cho những cầu thủ và đang đi tốc độ đó đang đi tốc độ đến đây dừng lại sau đó đi tiếp đang đi tốc độ thế này dừng lại rồi ok chỉ là dạng giống như là mình đang nhấn bóng nhanh xong mình dừng lại cái hậu vệ họ dừng lại theo lúc mà hậu vệ vừa dừng lại mình tiếp tục mình nhấn theo hậu vệ sẽ bị à, lỡ chớn lỡ đà và lúc đó là cơ hội mình vượt qua hậu vệ làm lại em xem nha ba hai một hey, hey. rồi động tác thứ tư grip stun động tác này mình đã hướng dẫn cho anh em ở một video clip rồi anh em để xem trên này nhé nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em luôn động tác grip stun là nó cũng có hơi hướng của giống như the fast shot nó là giả suốt nhưng mà thay vì là fast shot là mình bẻ người qua đây nhưng mà the Riston đó sẽ đặt trụ phía trước che chắn qua bóng lại và dùng lòng đá ngược phía sau thì cái động tác này cái động tác này là mình xoay người 180 độ nha anh em The Face Shop thì nhiều khi chỉ có trăm chỉ có 90 độ thôi còn The Riston là 180 độ ví dụ như mình đang phía này nha Sau mình quay ngược lại Đấy. thì động tác thì động tác này là anh em có thể sử dụng gầm hoặc lòng để gạt người phía sau tùy vào cái sở thích của anh em anh em thích sử dụng gầm hay sử, sử dụng lòng trong trường hợp này đều được Đấy. Redstone rồi di chuyển Đấy. Rồi, động tác tiếp theo là động tác Ronaldo jump Ok, dễ không anh em? <laughs> Nó chỉ là động tác này thường này là thường Ronaldo rất thường hay làm và một số cầu thủ khác cũng hay làm Nó chỉ đơn giản là trái banh đang ở đây và mình nhảy lên, mình đá ngược lại bằng lòng bàn chân đồng thời chân chân trụ nhảy phía trước đồng thời đổi trụ trụ thành chân vừa đá xong để thành chân trụ ok làm lần nữa anh em xem nha ba hai một rồi để làm động tác này thì được hữu dụng trong trận đấu thì anh em là đang đi tốc độ ở biên ngăn hạn đó đồng hậu vệ đối phương sẽ ở theo sát anh em ở bên cạnh và mình đồng thời mình làm roll chớp hậu vệ bị tua qua đây mình đi hướng ngược lại ok làm thử anh em xem nha ba hai một ok rồi tiếp nha tiếp nha ok rồi ok động tác tiếp theo động tác step over outside thì động tác step over outside này thì cũng gần giống lại body phần động tác đầu tiên ok Nó chỉ là đảo vòng qua chân và đổ trụ dồn về hướng hậu vệ bị dồn hướng này và mình đá mắt ngoài hướng ngược lại ok làm lại cho anh em xem nha ba hai một ê ê và mình làm trả chân phải luôn oh. rồi tiếp tục và tương tự động tác step over outside thì động tác step over inside Nó gần giống với động tác được flat shot Chỉ là giả sút qua đây đồng thời đặt trên trụ Đổi trụ Đá mặt ngoài ngược lại Ok, theo anh em hey, hey. Tiếp tục nha Rồi mình làm chân chân chân, chân không đồng Rồi dễ không thôi chỉ cần nhá suốt và dòng chân qua bóng đặt chân trụ đổi chân trụ và đẩy ok đó động tác step over inside động tác tiếp theo là cresta của thánh Iniesta ok cực kỳ dễ dàng đúng không nào động tác nó chỉ đơn giản là mình hãy đá cho bóng về hướng và hậu vệ họ sẽ lao về về cái hướng của mình vừa đóng qua ok đồng thời mình sẽ sử dụng à, lòng của chân trái ở đây mình sử dụng chân trái trước ha miết phóng về phía bên phải sau đó dùng lòng của chân phải đẩy bóng lên đồng thời đổi trụ ok khi mà hậu vệ lao về hướng chúng ta sẽ làm này qua hướng ngược lại ok rồi cơ đây nhớ nha quan trọng là miết giữa hai lòng bàn chân miết hai lòng bàn chân miết giữa hai lòng bàn chân đó miết đẩy lên ok Riết đẩy lên đó mình làm cả chân phải mình làm cả chân chặt chân trái cho chân phải luôn lên ok tiếp nha lên rồi tiếp nha ok cực kỳ dễ dàng đúng không nào có thể đi bên phải có thể đi bên trái chân phải này chân trái này đó chỉ cần miết và đổi trụ động tác la cresta qua người cực kỳ dễ dàng và hiệu quả rồi động tác thứ chín, the v move động tác này rất rất nhiều cầu thủ của San hay là chỉ là đá bóng vào hướng này đạp chân lên bóng sau đó kéo về hình chữ V và hướng ngược lại ờ mình nhìn tí sấm chớp luôn trời sắp mưa rồi nhưng không sao mình vẫn tiếp tục làm video clip này với anh em từ vi mu nha nhấn bóng lên đạp lên hậu vệ lao vào trên trước bóng kéo bóng ngược về mở body hướng về phía bên này đẩy qua ok làm lại anh em xem nha rồi lệch chân ngược lại luôn ok tiếp tục ok tiếp tục ok động tác cuối cùng l move đưa bóng về một hướng hoặc vệ sẽ lao ra chấp nó sẽ đạp lên quả bóng giống như là vi move và kéo ngược về bóng sẽ ra phía sau chân phục chân trụ và giữ bóng lại bằng lòng bằng lông hay bằng gầm tùy vào thói quen của anh em nha anh em có thể sử dụng gầm và lồng đều được hết sau đó đẩy trái bóng đang ngược ra hướng chân trụ đồng thời di chuyển theo ok L mu nha rồi lại nữa rồi chân không thuận chân thuận chân không thuận chân thuận ok 10 động tác quá dễ dàng quá dễ tập đúng không nào và sẽ có một người làm thử động tác này đó là quay phim của mình anh Long Kaka đấy đó nãy giờ anh anh Long quay ờ, mình làm những động tác rồi rồi chắc là anh Long hiểu được biết cách làm như thế nào rồi và để cho mọi người thấy được là động tác này nó dễ và dễ làm như thế nào thì anh Long cũng làm được cho mọi người xem ok rồi mình làm động tác đầu tiên nha à, body fan của Messi á đó động tác mình nhá hướng này rồi mình chạy hướng kia ok thử nha ba hai một chơi ok cực kỳ dễ dàng đúng không nào rồi động tác thứ hai nha động tác đầu face shot nha face shot rồi đá banh lên phía trước sau đó mình gặt hướng còn lại ngược lại ok ba hai một chơi ok quá dễ dàng quá dễ dàng rồi động tác tiếp theo động tác tiếp theo stop and run stop and run ok dắt bóng đi sau đó dừng lại rồi nhấn bóng tiếp ba hai một chơi ok quá dễ dàng đúng không làm lại nữa nha ba hai một chơi ok ok tay tiếp theo là Tristan nha Tristan. nhấn bóng lên giật ngược ở phía sau mình ta Tripson ba hai một and action ba hai một chơi ok dễ đúng không ok nhá sút rõ ra nhá sút rõ, rõ ra ba hai một ok rồi động tác tiếp theo động tác Ronaldo chớp Ronaldo chớp ok Ronaldo chớp ba hai một ok quá dễ dàng đúng không làm lại lần nữa nha Ronaldo chớp ba hai một ok <laughs> đúng rồi quá dễ dàng rồi động tác tiếp theo step over outside step over outside một hai wow cực kỳ dễ một hai yeah quá dễ dàng step over outside lần nữa nha ok rồi bây giờ động tác step over luôn inside step over inside mình giả xuống hướng này rồi mình đi hướng kia ok <laughs> lại lần nữa nha ba hai một Đúng rồi Ok, lần nữa nha 3, 2, 1, step over inside Yeah Rồi, động tác tiếp, tiếp theo là La Coresa La Coresa 3, 2, 1, La Coresa Ok, rồi, một lần nữa nha. La Coresa, lần nữa nha 3, 2, 1, and action Ok, quá dễ dàng đúng không? Rồi, tiếp theo Vimu, Vimu Vimu, kéo hình chữ V trên góc, kéo ngược về, kéo lên Rồi, tuyệt vời ok lần nữa vi mu lần nữa nha ba hai một vi mu tiếp theo lần nữa nha chân phải ra anh chân phải đi rồi chân phải ok rồi l mu luôn l mu luôn ba hai một l mu tuyệt vời rồi ok lần nữa làm với bắt cơ nè làm với bắt cơ nè rồi thì mình có thể Ây, ra ngoài mình có thể đi đá đội này đá đội a đá đội e, b hoặc là tham gia một bất kỳ một câu lạc bộ đá đá nào về năng khiếu để khi đó huấn luyện viên họ chỉ giao chiến thuật cho mình và mình hãy hòa nhập nhanh và tiến bộ nhanh được không để anh em chờ lâu nữa mình cùng bắt đầu nha ừ. là 10 bài tập để anh em có thể tự tập luyện tại nhà để cải thiện kỹ năng rê dắt bóng của mình ok thì à, anh em hãy nhớ tập luyện mỗi ngày đều mỗi ngày dành 30 phút để tập luyện để kỹ năng rê dắt bóng có thể được cải thiện và đối với những anh em nào đã qua năng khiếu rồi đã có thể à, đá bóng được rồi thì cũng nên sử dụng những bài tập này cho những cái bài khởi động của mình trước khi bắt đầu vào trận đấu hoặc là bắt đầu vào buổi tập tại vì nếu như mà những cái bài tập cơ bản này nếu mỗi ngày anh em không ôm lại không ôm lại không tập lại thì một ngày không xa nghỉ một tuần hai tuần hay một tháng thì cảm giác anh em sẽ tự tự nhiên sẽ bị biến mất lúc đó anh em bắt đầu lại từ đầu rất là vất vả nên nếu anh em nào đã trong năng khiếu rồi thì hãy tập luyện mỗi ngày để giữ được cảm giác còn đối với anh em nào mà chỉ chơi bóng phong trào cho vui thì nên tập luyện để cải thiện tốt nhất để những cái buổi tối của mình đi đá bóng cùng bạn bè <laughs> thể hiện được nhiều trên sân cỏ ok nếu anh em thấy video clip này hay thì hãy like cho video clip này nhé và đừng đẹp chưa này mát gà trong này nắm gà rừng lắm hôm, hôm nọ gặp đàn gà rừng đây này đấy đây cái này tuyệt vời luôn ở đây nghỉ mát thì thôi rồi ngồi như nó ấy nắm uh... ra đây về luôn Đây, lên cây này mà chụp ảnh này. Đấy, lên cây kia chụp ảnh kìa. Ừ, lên cây kia chụp ảnh kìa. là à, bóng mát